nhưng những con gà có vảy quái như thế này mà hậu độ tuyệt vời khả năng có thể chúng ta có có quyền hy vọng nó lên gầy anh á vậy quái có nghĩa là sao ví dụ như đây nè cái này không cần giả để tôi kể tôi nói đến này nghe một cái con gà mà có một cái đôi chân hai bên nó đóng tùm lum tà la dấn này dấn kia liên giáp mà liên giáp một lần bốn năm dãy chân bên chân này cái liên giáp bốn năm dãy chân kia cái liên giáp bảy tám dãy rồi trên này hai ba cái dấn dưới chậu ba bốn cái dấn cái vẫy đó không cần coi chúng ta gọi chung nó là vảy quái trong các loại vảy nó có hai loại thứ nhất là vảy quái và vẫy loạn vẫy loạn thì nó có trong cái câu chân long vẫy loạn vẫy quái thì nó có trong cái câu là không quên vẫy quái đâu có câu gì đâu cái vẫy quái có nghĩa là quái thai á cái vẫy nó tùm lum không có thứ lớp gì hết mà nó bùa tùm lum luôn có nhiều ông nói trời ơi à, cái chân con gà tôi có án thiên rồi có phủ địa mà trong khi đó vậy nè ví dụ như hai cái chân dài đi à, hai cửa nó dài ở đây có một hai ba bốn cái giống đó, rồi chân bên này một hai ba bốn năm cái giống rồi đây có liên giáp giống rồi đây có liên giác dấn rồi đây dấn xéo pha họp ở đây dãy dấn nó em hiểu kịp chưa nó động âm nó đây có ăn thiên đây có phủ địa đây có dấn không không phải cái này là thuộc về hệ dãy quái những con gà này hay lắm thường mấy anh em thấy để ý thì những con gà này có ăn độ à dãy quái mà nó coi như là nó không nằm trong ngũ hành ngũ hành gì vậy đó, gọi là vẫy quái còn vẫy loạn là gì vẫy loạn có trong cái câu chương lâm vẫy loạn vậy nó tùm lum luôn nghĩa là vẫy loạn là làm sao nó nó khác vẫy quái ở chỗ là nó vậy nè đó vẫy như vậy mấy con gà công nghiệp mấy con gà tâm hoàng vậy đó đó bẫy loạn đó là bẫy loạn thì á, hai cái loại này bẫy quái và bẫy loạn dấu hiệu nào để biết nó hay mấy anh em nghe cho kỹ nhưng đừng có hỏi tôi nữa có nhiều ông mới chụp hình mấy cái cặp cắn quái này gửi cho tôi xong bắt đầu tôi nhắn tin lại gì mấy anh em nhớ không trên bên trên zalo mấy anh em bảo rằng cán này tốt không anh tôi mới trả lời là cán này không xem được cán này khỏi cần xem mấy ông không hiểu mấy ông hỏi hoài à hôm nay tôi nói cho nghe đó là vảy quái nhưng cái đặc điểm nào để biết nó tốt đó chính là hậu độ đẹp nếu một con gà mà cái mặt tiền của nó mà đóng vấn đề đại giáp liên giáp tùm lum tà thế này hai chân mà hậu độ hoàn hảo mấy con gà là xuất sắc mấy con gà nó ghê lắm còn nếu hậu độ nó không đẹp hậu không đẹp độ không đẹp thì nó có thể ăn hai ba cái vẫn có thể chúng ta đâu nói nó thua nhưng những con gà có vẻ quái như thế này mà hậu độ tuyệt vời khả năng có thể chúng ta có có quyền hy vọng nó lên gà danh đó. rồi con gà vẫy loạn cũng vậy mặt tiền mà nó đóng tùm lum ta không nội không ngoại không trên không dưới nhưng mà hậu đậu thì lại rất là đẹp những con gà đó chúng ta có quyền hy vọng nó lên này vậy còn hậu đậu lỗi thì chúng ta chỉ có thể xem nó ở những cái đặc điểm khác như sổ tốt không đá đòn mạnh không bỏng này cửa hay không mặt mày tốt hay không rồi chúng ta tự cân nhắc mà chơi nha thì hôm nay tôi hướng dẫn anh em về cái vẫy khai vương vẫy quái và vẫy loạn sau này đừng có hỏi nữa từ từ chú kia tôi hướng dẫn tới đừng có nông lắm